Hello hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn trong cái buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi livestream tối ngày hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn là ờ, đề xuất cái đề xuất lô cổ phiếu lên một nghìn nghìn nghìn đồng trên một cổ lên lên một nghìn thì có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam hay không? Xin chào quý vị và các bạn, xin tự giới thiệu tôi là Quang Dũng, nhà đầu tư, nhà đào tạo, người truyền cảm hứng trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán vậy với cái đề xuất lên một nghìn đồng một nghìn lên một nghìn để trên một lô cổ phiếu thì chúng ta có thể nó tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán của chúng ta theo các bạn bao chúng ta thấy là cái đề xuất này nếu mà nó mang tính như là tiêu cực thì chúng ta có thể comment ai nghĩ là tiêu cực thì comment số 1 còn nếu ai là nghĩ là tích cực thì comment số 2 ạ à. nếu anh nghĩ là tiêu cực nhá tiêu cực cái đề xuất này nó mang tính chất tiêu cực bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà đưa cái đề xuất này thì có rất nhiều các nhà đầu tư cá nhân rất nhiều các nhà đầu tư nhỏ lẻ họ không thể mua đủ cổ phiếu còn ai nghĩ là tích cực thì chúng ta sẽ comment số 2 và điều gì khi mà cái đề xuất này nó diễn ra điều gì khi đề xuất này diễn ra và nó ảnh hưởng như nào bởi vì khi mà chúng ta thấy là đã có cái đề xuất này vậy cái đề xuất này nó ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán ngay lập tức hay không hay nó nó là mạng sau này nó ảnh hưởng thì tất cả cái điều này chúng ta sẽ được chia sẻ trong cái buổi tối ngày hôm nay Hello, xin chào anh chị em và các bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Dũng biết là trong hôm nay thì thị trường chúng ta đã có một cái sự à, đảo chiều đúng không ạ? Hay là chúng ta là giảm điểm khá là mạnh và bao nhiêu các bạn cảm thấy lo lắng sợ hãi khi mà thị trường giảm mạnh như này và chúng ta cảm giác là mất phương hướng không biết là nên bán hay không hay là bán nhiều hay bán ít hay là thoát ra khỏi trường và nếu chúng ta đầu tư trên thị trường thì suốt ngày thị trường hôm lên hôm xuống hôm giảm hôm tăng hôm thì ờ, đi ngang chẳng biết là chúng ta phải phản ứng như nào bởi vì nếu mà chúng ta cứ tiếp tục không biết là thị trường nó phản ứng như nào mà chúng ta lại tham gia lại bán mua bán bởi vì những cái phiên nó giảm như thế này nếu như anh chị em nhìn thấy thị trường đỏ lửa rực như này và những cái phiên rực cửa như này chúng ta thấy là thị trường luôn luôn tạo ra cái cú tức là chúng ta phải luôn luôn tạo ra những lúc mà giảm điểm chúng ta không biết là nguyên nhân tại sao sau đó thì chúng ta làm gì ạ sau đó chúng ta lại đi tìm đi tìm rất nhiều các gì ạ rất nhiều các uh, thông tin uh, người bảo là không biết là trên thế giới nó có phải là Dow Jones hôm nay giảm chắc là hôm qua Dow Jones giảm có người thì bảo là hôm nay chắc cái lô một nghìn tức là khi mà đề xuất mà chúng ta thấy là lô cổ phiếu một nghìn tức là chúng ta phải mua một nghìn ít nhất một nghìn cổ phiếu thì chúng ta mới uh, đầu tư được một lô cổ phiếu nếu chúng ta mua một cổ phiếu Vinamilk chẳng hạn hay thế giới di động chúng ta phải mất hơn 130 triệu đúng không phần mất một số lớn tiền khá là lớn vậy cái điều này nó ảnh hưởng gì đến đầu đầu tư cá nhân chúng ta thì trước mắt chúng ta nhìn thẳng về cái tư duy lớn trước ạ theo các bạn ai là người có thể ảnh hưởng đến thị trường ạ trong đầu tư ai là người có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán ạ ai là người có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán điều gì mà làm cho thị trường chứng khoán có thể tăng rất mạnh và có thể giảm rất mạnh ai là người và điều gì nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư nhỏ lẻ những người mà chỉ có một vài chục triệu chỉ có một vài trăm triệu để chúng ta gọi là để tác động khuynh hướng để thị trường điều đó có thể xảy ra với chúng ta không nếu mà chỉ một vài ông đầu tư một vài chục triệu một vài trăm triệu để tác động tiêu cực đến thị trường thì chúng ta biết rằng có bao nhiêu nghìn người như vậy trên thị trường có bao nhiêu nghìn người với những nhà đầu tư cá nhân có thể là giả sử với chúng ta đơn giản thôi một cái nhà đầu tư lớn giả sử như là một cái tài sản của bác phạm việt vượng nó có thể bao nhiêu nhà đầu tư chúng ta gộp lại ra là nhà đầu tư cá nhân đó, thì thường ra một là chúng ta không có kỷ luật hai là không có sự đoàn kết ba là kiến thức yếu non và yếu và thiếu bốn là gì ạ tham lam có sợ hãi có ngoài ra còn gì nữa còn có cái gì ạ tức là thường thì khi mà chúng ta có tính bày đàn rất là cao đúng không một cái người mà tất cả những cái, cái, cái kiến thức đấy tất cả những điều đó nó sẽ tác động như thế nào với thị trường cổ phiếu khi mà thị trường lên thì họ lao vào họ mua họ kéo lên khi thị trường xuống thì họ lao vào họ bán ra vậy nếu mà cái lô một nghìn này thì ạ à, nó làm cho chúng ta là thị trường chúng ta nó càng gì ạ à, càng minh bạch hơn đúng không ạ? càng minh bạch hơn càng gì ạ à, càng cho chúng ta thấy là cái sự trong rõ hơn nên chính vậy theo cá nhân của dũng sẽ làm tốt cho thị trường chính việc làm tốt cho thị trường chúng ta cần phải cả khi mà chúng ta đầu tư nó mà ở mức chuyên nghiệp thì chúng ta cần có một cái lượng tiền nhất định để cho đầu tư chúng biết rằng là khi các bạn mới đầu tư tức là mới đầu tư thì chúng ta có thể là đầu tư dưới dạng gì ạ à? dưới dạng là đầu tư theo kiểu như là um, demo chẳng thế nhưng thực tế thì theo chúng ta anh chị em là có nên demo không ạ à? demo mục đích demo để chúng ta hiểu về lệnh thôi hiểu về cách ra vào lệnh thôi còn nếu mà đầu tư demo mà nó không có gì ạ à? <coughs> không có tiền nếu không có tiền vào nó không cảm xúc nên nhiều người khi mà đầu tư chứng khoán chúng ta thấy là không có tiền thì nó sẽ gì ạ à? chúng ta cảm giác là đầu tư thành chiến thắng nhưng khi mà tiền có tiền thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ rất khó để chiến thắng cổ phiếu nha đầu tư 50 triệu bạn mua rất nhiều cổ phiếu vậy nếu cái sự tác động với chúng ta vâng, nếu cái sự tác động chúng ta một lô từ một nghìn mà nó tác động đến thị trường chứng khoán thì điều này theo Dũng nó không khả quan và nhỉ khả quan bởi vì cái nhóm nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư nhỏ nó chẳng có tác động gì đến thị trường chứng khoán cái thứ hai cái nhóm đấy là không đoàn kết cái thứ ba nữa là cái những người mà có số vốn ở dưới một trăm triệu để đầu tư thì nó không so với thị trường nó là quá nhỏ bé đúng không dưới 100 thị trường quá nhỏ bé và đa phần cái nhóm đấy là f0 đúng không ạ đa phần cái nhóm này f0 cái nhóm mà thực ra là nó chả có ảnh hưởng tí nào đến trường bởi vì họ gì ạ, một là họ đầu tư mong muốn hai là họ chẳng có kiến thức Đấy, không mong kiến thức manh mún nên để cho ảnh hưởng thị trường chung hay chứng khoán những điều đó đó là cái điều không thể xảy ra tiếp theo là gì ạ kinh tế kinh tế vĩ mô vậy chỉ cái lô thay vì là thay vì cái lô 100 mà bây lên lô lô một nghìn mà nó lại ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô để ảnh hưởng đến tình cảm chiều chứng khoán thì cái đấy có vô lý không ạ anh em thấy nó vô lý không ạ tức là bình thường thì kinh tế chúng ta đang rất là tốt đúng không tốt so với rất nhiều nước khác bởi vì tuy rằng covid dịch bệnh đang diễn ra nhưng rõ ràng sự kiểm soát của chúng ta là rất là tốt đúng không ạ thực tế là gì ạ rất là tốt nên chính vì vậy thì ờ, khi mà cái việc mà cái lô cái cái, cái việc mà nó ảnh cái lô lên một nghìn này thực tế nó chả ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô chúng ta nào một số anh chị em thì bảo là ế khách thực ra là không, ế không do chúng ta đang ở trạng thái nào thôi nếu các bạn đang có ít tiền thì bạn nghĩ là ế khách nếu các bạn có ở nhiều tiền thì bạn lại mong muốn là tôi ừ, cứ cho lên một lô nhiều cái này để làm sao để thứ nhất là không bị nghẽn lệnh các bạn nếu mà khi mà thị trường bị nhiều cổ phiếu quá bị nghẽn lệnh chúng ta thấy là anh chị em thấy không ạ cái thứ hai là chúng ta phải có một nghĩ lớn đấy. chúng ta đầu tư chúng phải lớn một chút nghĩ lớn một chút khi chúng ta đưa ra quyết định chúng ta nghĩ lớn và thứ hai ba nữa là gì cái số lượng cổ phiếu chúng ta bắt đầu ngày càng ít đi có nhiều người có 100 nghìn trăm triệu thôi nhưng ta đầu tư sáu bảy cổ phiếu thực ra nó là, là làm cho thứ là manh mún và thứ ra nó chả mang lại giá trị gì cho sàn chứng khoán chả mang lại giá trị gì cả, cho thị trường cả và chính vì đó nó lại tạo ra rác cho thị trường nếu anh chị em nào thấy những điều này mà đồng ý với quan điểm của Dũng thì có thể comment số 1 anh chị em nào thấy rằng là nó không phù hợp với chúng ta thì quay số 2 để chúng ta có thể giao lưu đây là cái câu chuyện giao lưu đây là cái cá nhân của dũng chứ không phải là cái góc nhìn của dũng riêng so với tất cả uh, những cái gì của dũng đang đang thấy nên cái việc mà giải thích cho cái việc mà đưa ra một cái lô thị trường ạ tức là tăng lên lô một nghìn cổ phiếu đó là lô một nghìn để tác động thị trường điều này là điều không khả quan nha cái điều này là không khả dĩ không khả quan nếu trong trường hợp mà nó có khả quan hay là nó có một cái điều gì để tác động ấy, thì nó chỉ là tác động mang tính gì ạ à? mang tính tức là để rũ bỏ các nhà đầu tư yếu hiếm cái thứ hai là những nhà đầu tư ấy, khi mà chúng ta những nhà đầu tư chuyên mua những cái lô lẻ như thế thì họ cảm giác là họ đang bị đối xử một cách không công bằng có phải không ạ nếu chúng ta đang ở trạng thái là khi mà chúng ta mua những lô nhỏ lô lẻ mua nhiều phiếu chúng ta cảm giác không công bằng bởi vì hàng ngày chúng ta lướt xong nên về góc độ nào đó thì nó luôn luôn tạo ra hai cái tâm lý khác nhau nhưng với những nhà đầu tư mà ở góc độ nhỏ đúng không nhỏ và chúng ta không được tham gia vào thị trường nữa thì thực ra nó cũng chả ảnh hưởng lớn đến thị trường đó ạ nó không ảnh hưởng đến thị trường đó. ạ và lúc đó nó lại sẽ dành cho cái nhóm nhà đầu tư mới tham gia thị trường với số tiền lớn hơn và việc cái thị trường nó minh bạch hơn thì chúng ta thấy là khi mà thị trường minh bạch khi mà những cái lệnh nó ra vào một cách gì ạ à, rõ ràng hơn thì đó cũng là một cái tốt cho thị trường chứ không phải là cái mà ừ, nó không phải là cái mà chúng ta mang tính là tiêu cực tuy nhiên thì cái, cái điều này để nó triển khai có lẽ còn rất nhiều thời gian bởi vì nó còn tranh cãi nhau rất nhiều bởi vì ngày xưa chúng ta thấy là đầu tiên là lô nhiều tức là cái mức giá nó đầu tiên mức giá mức giá rất cao thì bây giờ nó chuyển sang mức giá lại thấp nên chính vì vậy thì có lẽ chúng ta cần chuyển hơn một chút đúng không những cái mức giá của nó thì nó cao hơn trước thì nó cũng đỡ ảnh hưởng chúng ta quá nhiều lần. nên đấy là cái cái mà để chúng ta thấy được là thường thì quy mô nó càng lớn thì thứ nhất là có thể bị tắc nghẽn nên chính vì vậy thì đến với nhà đầu tư cá nhân chúng ta về góc độ nào đó thì chúng ta cần một cái gì ạ à? cần một cái gì ạ à? thị trường nó cần minh bạch hơn nó cần gì ạ à? cái giao dịch nó cần thông thoáng hơn đó mới là cái cái mà chúng ta cần đến thế thì bây giờ chúng ta bước tiếp theo là chúng ta phân tích về thị trường nó như thế nào Dũng biết rằng là có rất nhiều anh chị em khi mà chúng ta mua ở cái trạng thái nhỏ thường xuyên ca nó nhỏ rồi thì chúng ta thấy là mua những cổ phiếu như là giá 50 giá 70 giá 80 thì chúng ta không mua được một cổ phiếu thì chúng ta rất là khó khăn đúng không tuy nhiên thì có rất nhiều cổ phiếu giá 20 hoặc là giá à, từ 20 đến 20 cũng đã được rất nhiều cái cái cái uh, được lợi nhuận rất là cao nên chính vì vậy thì chúng ta vẫn có thể mua những cổ phiếu giá người giá 40 giá 50 được còn nếu chúng ta đang có ít hơn số tiền của 1 triệu đồng để chúng đầu tư thì thực sự nó cũng chẳng mang ý nghĩa chúng ta nhiều lắm bởi vì chúng ta có dù có lãi đến 100 phần trăm hay lãi nghìn phần trăm trong nữa thì cũng còn rất lâu chúng ta mới trở thành tỷ phú được đúng không đấy là những cái gì mà, mà theo quan điểm của Dũng đó là như vậy hello ok một số bạn thì hỏi là sao ạ thực tế này chúng ta còn cãi nhau tranh biện nhau rất nhiều ở trong chương trình này thì Dũng muốn nói cái sự rõ ràng là việc mà khi mà nó nâng lên thì nâng lên với chúng ta chúng ta nhìn về những cổ phiếu như Vinamilk ờ, thì dĩ động thì chúng ta cảm giác là chúng ta đang bị đối xử công bằng còn với những ai mà đầu tư mà chúng ta mua những cổ phiếu nhỏ chả thế thì chúng ta vẫn có thể mua một cách an toàn chả vấn đề gì cả đúng không không vấn đề gì cả nếu anh chị em ở Mỹ chúng ta sẽ biết rằng là những cổ phiếu một đô Dạ, giảm 24.000 Việt Nam đó là gì ạ đó là cổ phiếu rất là thấp rồi những cổ phiếu nó cổ phiếu rác rồi đúng không nên chính vì vậy đầu tư ở Mỹ không phải là chúng ta cứ muốn mua những cổ phiếu một vài dưới một nghìn và chúng ta thấy một uh, <clears throat> đầu tư là thành công đâu thế thì ở đây nó có một cái tư duy như này hôm nay chúng tôi nói anh chị em này theo anh chị là đầu tư cổ phiếu giá cao giá cao này rủi ro cao hơn hay là đầu tư cổ phiếu giá thấp rủi ro cao hơn đấy là đầu tư cổ phiếu giá cao thì cao hơn hay là đầu tư cổ phiếu giá nhỏ rủi ro hơn chẳng hạn đến chúng ta đơn giản đó một cổ phiếu nào đó thế giới di động chúng ta thấy rằng là một cái cổ phiếu nó giá hơn 100 nghìn bây giờ chẳng hạn đấy đây chúng ta sẽ xem cổ phiếu thế giới di động đấy ạ thì chúng ta sẽ nhìn kỹ một chút nếu cái cổ phiếu này khi mà chúng ta nhìn nhìn vào thì chúng ta thấy là nó hơn 100 nghìn cổ phiếu vậy xem là bao các bao ba các bạn này giá cao rủi ro hơn ạ à. thế thì có một cái khái niệm như này anh chị em sẽ thấy là cái rủi ro đó cái rủi ro này chúng ta đang bị sai lầm rất lớn về rất nhiều các nhà đầu tư không biết thế nào là rủi ro cũng phải nói là như vậy bởi vì cái rủi ro giá cao giá thấp đó là cái góc nhìn của mỗi chúng ta thế thứ nhất là chúng ta sẽ nói về cái rủi ro đầu tiên đó rủi ro về giá bình thường bình thường nhá các bạn đây là một tư duy rất quan trọng bình thường là chúng ta mua một cái cổ phiếu giá cao nếu cổ phiếu giá cao nó giảm một nghìn một trăm nghìn ạ giá một giá cổ phiếu một trăm nghìn nó giảm một nghìn chúng ta chỉ mất một phần trăm thôi và cổ phiếu giá một trăm nghìn thì để nó giảm 10 10 cổ 10 nghìn 10 nghìn thường nó sẽ là ít hơn so với giá cổ phiếu giá 10 giảm một nghìn các bạn có đồng ý không nếu một cổ phiếu giá 10 mà giảm một nghìn dễ không thì chúng ta thấy dễ không nếu một cổ phiếu giá 5 mà giảm 0,5 dễ không ạ nếu một cổ phiếu giá 5 mà giảm 0,5 và giá gì ạ 10 giảm 1 nghìn thấy tôi như nó giảm cái là giảm đến cái vùng mà chúng ta mất luôn nếu một giá 10 giảm 1 nghìn chúng ta mất bao nhiêu phần trăm chúng ta mất 10 phần trăm nếu chúng ta đánh giá bao nhiêu ạ giá 100 mà giảm 10 giá chúng ta mới mất bao nhiêu 10 phần trăm thì chúng ta đã thấy điều gì chúng ta bao giờ chúng ta đã nhìn thấy cái sự khách quan chưa chúng ta đã có cái điều đó những cổ phiếu giá 50 trở lên đó, thường là những cổ phiếu rất an toàn những cổ phiếu giá 100 trở lên thì cực kỳ an toàn cực kỳ an toàn nên chính vậy những nhà đầu tư đầu tư đa phần nếu bị thua lỗ là đa phần các nhà đầu tư gì ạ à? nhà đầu tư mua cổ phiếu giá nhỏ nên với Mac Mini thì ông toàn mua cổ phiếu giá gì à? 20 trở lên Odell cũng mua giá cổ phiếu 20 đô trở lên ở Việt Nam chúng ta thấy rằng nếu chúng ta để ý một chút thì rõ ràng cái cổ phiếu giá gì ạ à? giá cao từ 50 trở lên nó bao giờ cũng an toàn và thường nó cũng mang lại lợi nhuận hơn rất nhiều so với những cổ phiếu mà chúng ta gọi là cổ phiếu dưới 10 anh em thấy điều không có ai đồng ý điều này thì hãy comment nhé nếu chúng ta đồng ý cái điều này tại vì đây là cái cái mà nếu chúng ta thống kê là chúng ta thấy được chúng ta thống kê chúng ta thấy được còn cái mà giá cao giá thấp thì sẽ có một cái cái cái đo lường cách này nữa để chúng ta biết rằng là mua thế nào là giá cao mua một giá 100 thì nó giá cao hay không vậy mua giá 20 nó có cao hay không thì cái này là cái mà chúng ta cần lưu ý để để, để chúng ta sẽ học được cái bài bài bài toán này rất là quan trọng ở trước khi mà chúng ta sẽ đến cái phần mà giá cao hay giá thấp nha anh chị em để ý một chút ạ giá cao hay giá thấp Dũng sẽ chia sẻ một cái phần đây ok lấy một cổ phiếu bất kỳ đi ạ lấy một cổ phiếu bất kỳ à, đợi dũng một chút ạ không hiểu sao Dũng chia sẻ các cổ phiếu nếu mà chúng ta chưa chia sẻ được thì chúng ta có thể nhìn góc độ như này anh chị em có nghe rõ không ạ nếu anh chị em nghe rõ thì có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ à, Dũng đang chia sẻ với các cổ phiếu để phân tích về cái cách mà chúng ta nhìn nhận về thị trường chung chúng ta sẽ thấy là cái sự khác nhau giả sử nếu chúng ta có một cái cổ phiếu như là cổ phiếu một cái cổ phiếu nào đó chẳng hạn là chúng ta có một cái cổ phiếu giá 50 mà cái giá 50 đấy nó có thể lên 70 80 thì cái việc mà từ 50 nó trên nền tích lũy mà nó lên 7 80 đến 90 thì nó là là cao nhưng cũng có những cổ phiếu mà nó đang tích lũy ở giá 50 bảy tám mươi giá 100 nó tích lũy ở giá 100 nhưng giả sử như thế giới như vậy nếu anh chị em để ý một cái cổ phiếu như thế giới như vậy thì nó đang giá 100 130 mấy cũng không nhớ chính xác là là giá bao nhiêu ạ thế thì cái cổ phiếu thế giới di động á, thì anh chị em sẽ thấy rằng là cổ phiếu này nó giá cao hay giá thấp à bây giờ nó đang là 100 khoảng 133 134 gì đấy thì với cái cổ phiếu thế giới di động nó đang ở cái nền rất là cao đúng không? đang nét tiền này rất là cao thì cái việc giá 100 bao nhiêu 134 135 thì nó không phải là thấp mà nó à không phải là cao nó lại là rất thấp bởi vì nó đang ở trên cái nền rất là chắc chắn thì có những cổ phiếu nó đang ở giá gì ạ khi nó tích lũy ở giá bao nhiêu giá khoảng độ giá 5 nhưng nó lên đến 67 đúng không từ 5 nó lên 67 8 thì nó lại là ở giá rất là cao nhưng nếu mà nó đang một cổ phiếu đang giá 20 và đang tích lũy ở vùng đó nhưng trước khi nó bước đầu bước tăng thì nó lại là giá rất thấp nên cái việc mà chúng ta nhìn cổ phiếu giá cao nó thấp đó là do chúng ta phải cần phải xem là cổ phiếu nó đang ở cái giai đoạn nào trong chu kỳ các bạn nhá cần phải xem rõ là nó đang ở đoạn nào trong chu kỳ của nó chứ không phải là chúng ta cứ định giá theo hoặc là với góc nhìn nào đó mà chúng ta không hiểu là đây là một cái rất là nguy hiểm với các nhà đầu tư chúng ta anh em đó Dũng đang chia sẻ cái màn hình như hiện tại vẫn chưa chia sẻ được thì có lẽ trong cái buổi tối hôm nay ờ, Dũng chỉ muốn nói rằng là với thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta thì chúng ta biết rằng là dù chia lô hay chung chia lô thì cái cuối cùng Dũng theo Dũng đó là đang để giúp cho cái thị trường chúng ta minh bạch hơn khi mà thị trường chúng ta minh bạch hơn thì theo anh chị em nó sẽ dẫn nó sẽ đưa chúng ta đến một cái gì ạ à? đến là đến cái gì ạ à? chúng ta đang đến một đến một cái mốc đến một cái tiêu chí gì để thị trường trong thời gian tới ạ theo các anh chị em là cái tiêu chí mà thị trường đang hướng tới trong thời gian tới là gì ạ đó là gì ạ đó là gì chúng ta có thể có comment đúng không ạ tức là thị trường chúng ta đang để là cái sơ khai đúng không ạ bây giờ chúng ta chuyển sang là một cái nền kinh tế cận biên rồi giờ tất cả mọi thứ đang cận rồi bây giờ chúng ta đang muốn trở nên một cái cường quốc về kinh tế đang muốn trở nên một cái nước mà chúng ta gọi là công nghiệp trở nên một cái nước mà được thế giới công nhận trở nên là, là nền chứng khoán đang được đi ạ được rất nhiều các quốc gia được rất nhiều các quỹ các tổ chức họ muốn tham gia vào và nhóm đó là ai đó phải là những cái dòng tiền lớn đó phải là gì ạ à? đó là những tổ chức lớn vậy những tổ chức lớn họ cần gì ạ à? họ cần phải mua bán mà cao mang kích là cách là gì ạ à? thực sự đơn giản thực sự dễ hello hello anh chị em đang nghe rõ không ạ tiếp chúng ta đang đang nói về về thị trường ạ ok rõ ok ạ chúng ta đang nói về thị trường thế thì rõ ràng là cái sự minh bạch từ chúng không ạ đang cận biên sang mới nổi đấy là một cái gì ạ mỏ vàng kho báu với tất cả các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư thế hệ chúng ta đang có bây giờ nếu anh chị em không tận dụng được cái thế hệ này để đầu tư một cái nhịp cuối của cuộc đời thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có những cơ hội lớn như cơ hội trong thời gian sắp tới ạ vậy thì chứng khoán Việt Nam tới đây nó sẽ là những cái nền chứng khoán là rất là chúng ta gọi là chúng ta gọi là bong bóng cũng đúng tại vì khi mà chúng ta từ cận biên sang mới đổi thì chúng ta biết rằng các, các tổ chức các quỹ uh, rất nhiều các định chế họ đến Việt Nam họ đầu tư và khi họ đến Việt Nam đầu tư thì chúng ta cần phải có gì ạ đầu tiên cái điều đầu tiên chúng ta cần phải có gì ạ khi mà quy mô nó mở rộng quy mô nó càng lớn thì cái việc mà chúng ta cần phải có cái gì ạ cái hệ thống đúng không cái hệ thống quản lý rủi ro bây giờ chúng ta vẫn đầu tư xem độ 100 cổ phiếu mà giá nó là bao nhiêu giá có 20.000 hay giá có 10.000 thì làm sao mà có thể lên được cái nước mới nổi chứng khoán các nước khác thì chúng ta định nghĩa giá theo USD thì nó đã là ở rất cao rồi nên cái việc mà yêu cầu cái cái cái gì à? yêu cầu lên một cái mức là cái mức bước bước giá cao hơn là một nghìn lô một nghìn đó là cái cần thiết cho cái việc mà thị trường chúng ta nó rõ ràng minh bạch hơn đấy là góc độ về về mang cái cái cái ý nghĩa của nó bởi vì chúng ta luôn luôn có gì mọi thứ chúng ta nhìn về ý nghĩa về tích cực ấy, thì cho thấy rõ ràng hơn còn một số anh chị em thì chúng ta đang kiểu chúng ta hàng ngày chúng ta vẫn đang mua cổ phiếu với dạng hàng một vài trăm một vài vài đồng thì chúng ta cảm giác cái điều đó nó đang bị mất cái cơ hội chúng ta nhưng thực tế đây này tất cả những nhà đầu tư thành công nhất thì không phải người ta làm này thường ra nếu anh chị em để ý một chút tất cả những người mà Dũng biết được họ đầu tư bao nhiêu anh chị em đã lãi vừa rồi ấy, có một cái tỷ lệ lãi rất là cao thường được cho đầu tư một số lượng lô rất là lớn ít nhất là trên khoảng độ 10.000 là 5 đến 10.000 trở lên thì comment cho Dũng số 2 đúng không ạ anh chị em đã tham gia hoặc là đã biết Dũng ở à, trong quá trình đầu tư thì những cái lúc mà chúng ta lãi với số lô rất lớn với những cổ phiếu thường là cổ phiếu khoảng độ từ 20 đến 30 nghìn trở lên đó, 20 đến 30 nghìn lên với những cái lô khoảng 5 đến 10 nghìn thậm chí là vài chục nghìn trở lên thì chúng ta comment này chúng ta thấy rằng là tất cả những ai mà lãi như vậy đều lãi có lãi rất là lớn nên nếu những ai mà đầu tư một cái gì ạ một cái khoản nhỏ rất là nhỏ mà chúng ta cứ gì ạ cứ chia nhỏ ra mua bán mua bán ở một cái gì ạ cái cái cái cái tỷ lệ rất là nhỏ thì phần lớn phần lớn là, là thất bại hoặc là phần lớn là không có lợi nhuận cao bởi vì nó là gì ạ chúng ta có hai cái gì tâm tâm động khi chúng ta mua nhỏ giao dịch nhỏ thì chúng ta gọi là tâm nó rất động nó bị loạn có anh chị em có, đồng ý không ạ khi mà chúng ta cứ suốt ngày mua mua mua mua bán bán thì tâm nó bị động loạn thì khi tâm nó động loạn thì dẫn đến cái tình trạng nó là gì ạ chúng ta đưa ra quyết định sai khi chúng ta mua có quá nhiều mua số lượng nhiều cổ phiếu thì rõ ràng tâm của chúng ta về kiến thức của chúng ta đang ở cực kỳ thấp nên nếu chúng ta chỉ nhìn danh mục của cổ phiếu của bất cứ ai thôi số lượng cổ phiếu của trên 10 cổ phiếu đi thì chúng ta biết rằng là thực tế là chúng ta đã gì ạ à? kiến thức của chúng ta nó, nó chưa đủ chưa đủ tầm nên chính vậy chúng ta mua quá nhiều cổ phiếu và khi mua quá nhiều cổ phiếu thì nó bị dẫn đến là triển đảng không có lãi hoặc là chúng ta thấy là khi mà vì chúng ta mua quá nhiều cổ phiếu nên có phải là chúng ta cái lô của chúng ta nó chỉ, mỗi một cái lô nó chỉ rất là ít thôi đúng không từ cái điều này chúng ta có thể suy ra rằng là thường thì anh chị em mua nhiều cổ phiếu thì cái lô những cái lô cổ phiếu chúng ta mua nó rất là ít đúng không chúng nó mua nhỏ giọt mua nhỏ giọt cứ là tủn ma thủng mủn thì làm sao mà chúng ta có thể trở thành những nhà đầu tư nhà cây đa cây đề những nhà đầu tư chuyên nghiệp được nên muốn chuyên nghiệp thì bỏ tư tư duy nhỏ lẻ đi tư duy còn con đi và phải nghĩ lớn nghĩ lớn để tập trung vào những cổ phiếu mà nó tốt nhất và tập trung vào số lượng lớn nhất để đầu tư vậy bao nhiêu anh chị em thấy là cái việc mà những cái cổ phiếu mà Dũng đang chia sẻ trong suốt thời gian vừa qua kể cả thị trường giảm nó vẫn cứ lên ầm ầm ra và kể cả thị trường giảm nó vẫn giữ được giá anh chị em thấy cái điều đó có sự khác biệt không ạ ok chúng ta thấy có sự khác biệt không ạ tại sao là như vậy bởi vì những cái đó là những cổ phiếu mà dũng đã lựa chọn những cổ phiếu đó là dũng là gì ạ? đã biết nó là như vậy ở những cổ phiếu đó là dũng đã dành thời gian tích lũy dành thời gian để nghiên cứu dành thời gian để toàn bộ công sức vào đó rồi nên những ai mà gì ạ kể cả thị trường nó giảm rất mạnh này một số anh chị có hỏi dũng bảo là thế nếu cổ phiếu của bạn có giảm không nếu giảm thì nếu mà căng quá thì bán khoảng 20 phần trăm nếu mà căng quá giảm được ba trăm, nếu lỗ quá thì ấy, thứ hai là các bạn hỏi Dũng là gì ạ nên bán hay không Dũng không biết bán nhưng bán không bởi vì làm sao biết các bạn là đang nắm giữ cổ phiếu nào đúng không làm sao biết các bạn đang nắm giữ cổ phiếu nào mà có bán hay không nên thứ nhất là câu hỏi thứ hai nó cũng đã bị sai rồi bởi vì không có lời khuyên cho với chúng ta khi mà chúng ta không có hệ thống không chúng ta cũng không biết là cái phương pháp đầu tư chúng ta cũng không biết là cổ phiếu nó đang ở đâu nên cái việc mà nếu anh chị em có hỏi Dũng để chúng trả lời những câu hỏi như vậy thực ra nó là rất là tào lao nếu bạn nào có trả lời cho các bạn đấy thì thực sự cái câu trả lời nó cũng không bao giờ đúng anh chị em có đồng ý cái điều dùng đấy không không bao giờ đúng bởi vì rõ ràng là cứ hai cái tầm nhận thức khác nhau hai người nắm giữ cổ phiếu khác nhau nên để trả lời những câu đó thì rõ ràng nó sẽ để khác nhau rất nhiều nên hôm nay chúng ta nói về lô cổ phiếu cũng như là từ lô cổ phiếu đó thì chúng ta có thể nhìn rộng ra đó là chúng ta nắm giữ cổ phiếu bao nhiêu bởi vì thường thì chúng ta gì ạ đã đầu tư mà đã chuyên nghiệp thì nó phải đầu tư hàng chục thậm chí là hàng hàng gì ạ hàng nhiều chục cổ phiếu đúng không đúng không hàng chục hàng trăm cổ phiếu bởi vì người ta chỉ tập trung vào vào gì ạ vào những cổ phiếu tốt nhất thôi ạ trong khi đó chúng ta cứ chia nhỏ ra và bảo là gì ạ chia nhỏ ra thì bảo bảo gì và là nó sẽ an toàn hơn bởi vì chia nhỏ ra thì nó sẽ là làm cho chúng ta gì ạ nó tốt hơn ở đây có bạn thiện không ạ thiện có comment cái thiện ạ bạn thiện hải dương thì chúng ta thấy là việc ý, hôm nay tài khoản của bạn thiện lên hay xuống ạ bạn đầu tư mới cổ phiếu ạ đúng không số tiền nhiều hay ít chẳng thế thì cái câu chuyện ở đây là cái việc có những bạn đầu tư hàng gì ạ hàng vài tỷ như bạn chỉ có ba cổ phiếu thôi ạ đúng không chỉ ba bốn cổ phiếu thôi đó ba bốn cổ phiếu thôi và kể cả thị trường giảm như này họ thậm chí là không lỗ mà họ thậm chí còn lãi tài khoản của chúng ta tăng ra mầm bởi vì cái đấy là sự khác biệt các bạn sự khác biệt đó ở chỗ đó chứ không phải sự khác biệt là khi mà tài sản mà nói chưa thị trường giảm gần như là chúng ta thấy là hoảng loạn thế bây giờ chúng ta sẽ xem là cái gì ạ bây chúng ta bỏ qua cái vấn đề lô cổ phiếu đi và chúng ta xem thị trường nếu anh chị em để ý một chút ạ trong thời gian vừa qua chúng ta comment ạ thì Dũng chia sẻ là gì ạ chúng ta phân tích thị trường chung hay là phân tích xuyên sâu của cổ phiếu thế không anh chị em có để comment đúng không ạ Dũng có nói là phân tích thì thị trường chung hay là phân tích về cổ phiếu anh chị em có thể comment tập trung vào thị trường chung hay tập trung vào cổ phiếu vậy bao nhiêu anh chị em là tập trung vào cổ phiếu thì trong những cái phiên hôm nay chúng ta thấy là thị trường giảm chúng ta vẫn có thể đứng vững được trên thị trường được thế có thể comment được không ạ bao nhiêu anh chị em là thấy là khi mà chúng ta tập trung vào cổ phiếu chúng ta biết thị trường nó đang ở cái giai đoạn này sideways và nó biến động thì chúng ta vẫn là thị trường giảm chúng ta vẫn có thể là nếu có lỗ thì cũng không lỗ bao nhiêu còn nếu có thể thậm chí là có lãi bạn nào có lãi thì comment cái bạn nào đã có lãi không đó là cả nghìn cổ phiếu hàng nghìn cổ phiếu nhưng chúng ta vẫn có lãi nếu có lãi comment số 1 ạ bạn nào có lãi thì comment số 1 chúng đang nói một câu chuyện ngược một chút ạ thị trường nếu các bạn có lãi thì comment số 1 còn nào bạn lỗ thì comment số 2 thì câu câu chuyện ở đây là chúng ta tập trung vào cổ phiếu bởi vì chúng ta biết thị trường giai đoạn này nó sẽ rung lắc nó biến động rung lắc biến động rung lắc biến động và cái việc rung lắc biến động đó nó luôn luôn có thể là có rất nhiều cổ phiếu cả thị trường lên cả trường xuống nhưng nếu chúng ta gì ạ à, chúng ta biết cách để lựa chọn những cái cổ phiếu nó chưa hết chu kỳ lựa chọn cổ phiếu nó vẫn còn tiếp tục đi lên trong đoạn tới lựa chọn cổ phiếu nó vẫn đang ở giai đoạn chạy dở dang lựa chọn cổ phiếu đến siêu cổ phiếu lựa chọn cổ phiếu nó đã tích lũy đủ thì nó sẽ tiếp tục tăng rất mạnh anh chị em thấy không đấy là những điều đây không phải là gì ạ đây là những câu chuyện thực tế đây là những trải nghiệm thực tế tại vì trong cái chương trình này đó là những cái dũng mà muốn chia sẻ nó truyền cảm hứng những bạn nào đã từng học dũng hoặc là những bạn nào đã từng đang tham gia những chương trình của dũng thì dũng tin chắc là các bạn đã nhìn thấy điều đó chứ không phải là bây giờ dũng đang nói trên này này mang tính chất là, là kiểu nó nó khoác lác hay khoan cái cái câu chuyện đây là gì ạ dũng muốn cái câu chuyện đây là dũng muốn truyền cảm hứng cho tất cả các nhà đầu tư cá nhân tất cả anh chị em nhà đầu tư cá nhân tất cả nhà đầu tư mà chúng ta đầu tư lâu năm chưa có kết quả hoặc đầu đầu tư liên tục thì thua lỗ thì hãy thay đổi tư duy chúng ta có thể làm được mọi thứ chúng ta có thể thành công chúng ta có thể chiến thắng thị trường quan trọng là chúng ta phải thay đổi tư duy đúng không phải thay đổi tư duy phải thay đổi tư duy chúng ta mới nhìn rõ là chúng ta đang ở đâu thế thì ở hôm nay chúng ta sẽ thấy là những cái cổ phiếu chúng ta đang nhìn thấy này cái cổ phiếu thế giới di động anh chị em thấy không thế giới di động nếu bây giờ hiện tại nó giá 133 thì chúng ta thấy là nó tốt thì nó xấu đơn giản thôi hôm nay chúng sẽ nói về cái cổ phiếu giá cao có phải là cao không hay là cổ phiếu giá thấp nó thấp không ạ thế hạn thế nếu chúng ta nhìn về cổ phiếu thế giới như vậy anh chị em thấy là cao hay thấp ạ cao hay thấp nếu nếu chúng ta nhìn những nền giá này thì những cái cổ phiếu này nó lại đang là cái nền rất là thấp vì nó vẫn chưa chưa nó vẫn tiếp tục chạy tốt chu kỳ thậm chí là nó có thể tiếp tục chạy nữa thế mà nếu chúng ta để ý một cái cổ phiếu mà đang chạy dở ra như này chẳng thế thì bây giờ với cái vùng này anh chị em nghĩ là nó đang cao hay thấp ạ đấy bây giờ những cổ phiếu như này chúng ta đã nghĩ là nó cao hay thấp ạ để chúng ta nhìn đấy ạ anh chị em thấy là nó cao hay thấp ạ đúng không những cổ phiếu như DGC nó chạy chạy rất như này và thậm chí có thể nó tiếp tục nó chạy chạy đến hết chu kỳ thôi và chúng ta biết là nếu chúng ta nhìn thế thì chúng ta là cao hay thấp nên cổ phiếu dù là có những cổ phiếu nó là là bao nhiêu ạ là hơn 300 rồi hơn hơn 133 rồi còn những cổ phiếu nó lên đến bây giờ 70 chẳng thế nó là thấp còn có những cổ phiếu nó nằm ở dưới đáy nó cũng là yeah, là rất là thấp đúng không nhưng có những cổ phiếu dưới đáy nó cũng là rất là cao nên anh chị em tìm một cái khái niệm cao thấp thực sự nó là gì ạ nếu chúng ta không biết cao thấp như nào chúng ta nhìn về giá để chúng ta cao thấp thì đó là cái gì đầu tư của những thất bại anh chị em hiểu không nếu nhìn về giá để chúng ta đo lường cao thấp thì đó là sự thất bại chúng ta phải biết là cổ phiếu nó đang tích lũy ở cái nền nào ở giai đoạn nào hay là cổ phiếu đang phân phối hay là cổ phiếu đang suy thoái tất cả những điều đó để chúng ta thay đổi tư duy và khi cái lô cổ phiếu mà Dũng chia sẻ đó là lô 1000 thì từ đó chúng ta cũng nhìn ra rằng là cái lô đó nó muốn nói chúng ta là hãy trung đầu tư tập trung nếu anh chị em là vẫn gì à? nếu anh chị em vẫn vừa rồi mà comment cái số số 2 ấy, tức là kỹ là chúng ta thấy rằng là nếu mà đầu tư một cái lô lớn không công bằng của chúng ta thì Dũng tin chắc là cái chúng ta thường là chúng ta sẽ đầu tư không tập trung có phải không ạ anh chị em nếu mà đúng thì comment cùng số 1 ạ nếu anh chị em thực sự phải comment số 1 ạ bởi vì Dũng biết rồi nếu mà tâm lý như vậy nếu chứ anh anh em chị tập trung đầu tư tập trung thì anh chị em sẽ gì ạ à? không liên quan không quan tâm đến các lô bao nhiêu vậy đúng không nếu anh chị em tập đầu tư tập trung thì anh chị em không bao giờ quan tâm đến các lô cổ phiếu của anh chị em là lô 10, lô 1000 hay lô bao nhiêu cả đúng không anh chị em không quan tâm đến cái lô đó cả bởi vì chúng ta tập trung và khi mà chúng anh tập trung thì cái lượng cổ phiếu chúng ta rất là ít lượng cổ phiếu chúng ta rất ít thì thường là chúng ta phải nghiên cứu rất sâu và khi chúng ta nghiên cứu sâu thì nó tìm được siêu cổ phiếu đấy là cái cái để chúng ta gì cái hiểu đó đúng không nên dũng khi mà dũng phân tích để anh chị em thấy rằng là tất cả những điều gì nó đều có nguyên nhân kết quả nó đều những cái rất là rõ nên khi vừa rồi ấy, có những bạn là tại sao dũng lại không phân, phân tích về thị trường chung bởi vì thị trường chung khi mà phân tích trong này nó sideways hôm nó lên hôm nó xuống hôm nó lên hôm nó xuống và thị trường hôm trước cũng bảo là cái nhóm dòng ngân hàng này dòng thép là nó đang có thể tác động để đưa thị trường lên vượt đỉnh ví dụ hôm nay tự nhiên nó lại giảm phát thì bảo ô theo ông này là ông này đã chém gió rồi nhưng cái quan trọng là chúng ta đang nhìn cái gốc tức là cái nhóm đấy nó, nó có tác động đưa thị trường lên đỉnh bởi vì nó đang ở trong xu tăng nhưng để nó tăng được hay không để nó tham gia hay không thì chúng ta cần phải gì ạ cần phải tìm những cái điểm xác nhận tìm cái điểm mua những cái đấy chúng ta chỉ là một, những cái cổ phiếu để chúng ta quan tâm đưa vào giỏ đưa vào danh mục thôi còn cái việc để mua hay không đó nó lại câu chuyện khác để mua hay không là câu chuyện khác nên chính vì vậy chúng ta đã nhìn vừa thời gian vừa qua anh chị em đã nhìn thấy là rất nhiều cổ phiếu Dũng vừa chia sẻ nó có thể hôm nay nó bị giảm chẳng thế có rất nhiều cổ phiếu nó bứt phá nó bị giảm như là HPG chẳng thế thì cái việc mà nó giảm như này thì chúng ta thấy nó xấu ạ anh chị em nếu giảm chúng ta xấu ạ nếu chúng ta quay trở lại cái quá khứ của nó trước khi đi lên thì nó cũng có rất nhiều cái phiên giảm như này nó lên nó giảm nó lên nó giảm thì cái việc mà nó giảm như thế này nó chẳng có lý do gì nó chẳng có vấn đề thì chúng ta cả bởi vì nó đã có những quá trình bứt phá đi lên nó cần phải test lại nó chuyện rất bình thường chúng ta cũng nhìn thấy những cổ phiếu rất là mạnh như này nó cũng tăng rất là mạnh đây sau đó khi mà đi lên nó không có khối lượng thì cũng cần phải test lại để tiếp tục chú ý và nhiều cổ phiếu khác đúng không và nhiều cổ phiếu khác nó cứ tiếp tục như vậy và nếu chúng ta gì ạ bỏ qua những cái cổ phiếu này và sau khi nó bị giảm những cổ phiếu đang rất là ờ, tích lũy đang và nó giảm như này chúng ta bỏ qua thì cuối cùng chúng ta thấy là cổ phiếu bắt đầu đi lên nên ở đây Dũng muốn nói chị em là những cái đợt rút bỏ như này nó rút bỏ cần thiết còn việc mà nếu thị trường nó giảm rất sâu giảm rất sâu và nó giảm bán tháo thì cái khả năng đó nó từ sao khả năng đó nó vẫn có thể xảy ra nhưng ở đây xác suất nó ở cực kỳ thấp anh chị nhá xác suất nó ở cực kỳ thấp đúng không cực kỳ thấp nên với cái việc mà <clears throat> khi mà chúng ta nhìn về thị trường á thì đây là những cái lúc phép thử nha trong những thị trường những phiên này là những phép thử để chúng ta tìm gì ạ được siêu cổ phiếu để phép thử để cho tìm ra được cổ phiếu mạnh nhất để phép thử để chúng ta tìm được những cổ phiếu tốt nhất để phép thử để chúng ta có thể biết rằng chúng ta đang là ai trên thị trường đấy là những cái thử nên việc mà chúng ta thấy là nếu thị trường đúng anh chị em gì ạ thì lên anh chị em đúng ok nhưng nếu thị trường giảm hoặc thị trường sideways mà anh chị em mới có tiền đấy mới gọi là những trader thực sự đấy là những người mà có thể giúp chúng ta gì ạ, dạ, thành công còn nếu chúng ta thấy thị trường xuống thì chúng ta mất rất nhiều tiền thị trường lên thì chúng ta có tiền và thậm chí là có tiền ít hơn thị trường chung thì chúng ta phải xem lại mình đang ở đâu ok đó là những cái gì mà dũng muốn chia sẻ trong cái buổi tối ngày hôm nay tuy nhiên thì chúng ta cũng biết rằng là với cái việc mà thị trường trong lúc này thì chỉ một cái lời, cái lời cuối cùng dũng muốn nhấn mạnh các bạn đó là gì hãy tập trung vào những nhóm cổ phiếu khi thị trường giảm nó không giảm ít nhất hoặc là thị trường giảm khối lượng nó giảm ít nhất đấy là những cổ phiếu là có thể nó hồi phục rất mạnh trong nhịp tới nếu chúng ta bỏ qua những cổ phiếu này nếu chúng ta đang tập trung vào nỗi đau chúng ta tập trung vào cái sự mất mát chúng ta tập trung vào cái sự gì ạ à? lo lắng sợ hãi thì chúng ta sẽ mãi mãi chỉ là nạn nhân và chúng ta không biết rằng chúng ta sẽ bao giờ có thể chiến thắng thị trường hãy tập trung vào những điều tích cực đó là thị trường giảm mà cổ phiếu chúng ta vẫn giữ được chứng tỏ là đã có dòng tiền lớn đã có về các big boy đã có những cái nhà đầu tạo lộc họ đã tham nắm giữ cổ phiếu đấy rồi và làm cho cổ phiếu đấy không thể giảm được nữa cái nhóm penny cái nhóm mà chúng ta muốn mua những cái cổ phiếu cái lô 10 lô rất là nhỏ như vậy thì thường những nhóm đấy là là cái nhóm mà chúng ta thấy là quấy rối thị trường nhiều nhất và những cái nhóm đấy là thường khi mà nó quấy rối thị trường nó tạo ra thị trường rung động giao động thì những nhóm đấy có thể bị loại bỏ với những cái phiên rút bỏ như thế này nên thay vì chúng ta gì ạ à, dễ quên thị trường chung ở một thời điểm nào đó đi hãy quên thầy chung ở một thời điểm nào đó đi hãy tập trung vào cái những cái cổ phiếu nhất định thì dũng tin chắc rằng sau những cái cơ hội như này sau những đợt dàn này thì chúng ta sẽ tìm thấy là những viên kim cương những viên ngọc nó đã xuất hiện ở dưới chân chúng ta và ngày mai khi thị trường hồi phục là chúng ta nhặt lên nhặt lên nhặt lên và chúng ta đút vào túi anh chị em thấy hiểu điều đó hiểu ý nghĩa mà chúng ta chia sẻ đúng không ạ anh chị em đã nhìn thấy tất cả những cổ phiếu nào tuyệt vời trong đấy không ạ đừng có comment nhá hãy đừng có beo hộ nếu có thì bảo có đấy ạ tại vì tất cả ngày mai có thể thị trường nó lên à, cổ phiếu nó chửa chạy cái là anh chị em đã nhảy vào mua mua vào mua vào hay là có một số khi mà dũng chi thử vừa chia sẻ xong là bắt đầu có một cổ phiếu thì đã có nút kín nút mở bao nhiêu lúc đã nói là cổ phiếu này tốt lắm cổ phiếu thì khi mà có quá nhiều người mua vào nó chưa đủ chưa đủ cái lượng thì cổ phiếu sẽ không lên được nên chính vì vậy thì nếu chúng ta biết thì hãy bí mật đúng không đầu tiên là bí mật bí mật đúng không chúng biết rằng là trong gì ạ binh pháp á bạn bạn hiểu trong binh pháp bí mật là cái tối cao tối cao nếu cái mồm chúng ta mà không giữ được thì thực sự rất là nguy hiểm anh em hiểu không ạ nếu có một cái bí mật mà chúng ta đi chia sẻ cho ai đó mà người đó lại tiếp tục chia sẻ bí mật anh chị em này người đó lại tiếp tục chia sẻ bí mật nên cái câu nói của gì ạ Soros nếu bạn muốn hỏi tôi cổ phiếu nào tôi sẽ nói là tôi không biết tôi không biết và tất cả các thiên tài thực ra họ không chia sẻ với bạn đâu tất cả các thiên tài họ không bao giờ chia sẻ cổ phiếu cho bạn đâu bạn biết rồi đó họ không bao giờ chia sẻ họ chia sẻ khi mà cổ phiếu bắt đầu đạt đỉnh nên khi những cổ phiếu nào nó đang ở đỉnh những cổ phiếu nào đang có quá nhiều thông tin khi cổ phiếu nào nó đang nhiều người nó nói rằng chẳng hạn chúng tôi nói là các bạn ơi mua cổ phiếu Drc đi ạ thì các bạn đang bị Dũng bán vào đầu đấy đấy là lý do các bạn đừng tin Dũng được không ạ à? đừng tin khi mà Dũng nói ở khi nó chạy lên đầu kìa nên hãy gì ạ học trang bị cho mình kiến thức trang bị cho mình kỷ luật trang bị cho mình gì ạ cái sự chính trực bởi cái sự chính trực chính trực chính với mình ạ sức mạnh lớn nhất trong con người đó là gì ạ sức mạnh tất cả sức mạnh nó là sự thật nếu bạn thật tâm với chính mình Thế các bạn thật tâm với chính mình thì bạn làm cái gì cũng thành công kể cả đầu tư chứng khoán nếu không bạn không thật tâm với chính mình không chính trực với chính mình cái điều đầu tiên chắc chắn là sự thất bại đấy là điều chắc chắn là như vậy nên khi mà chia sẻ những cái chương trình như này Dũng biết rằng sẽ có những cái <coughs> cái, cái gì đó nó không dành cho tất cả anh chị em nó có thể có không dành cho các anh chị em nhưng rõ ràng Dũng biết rằng là nếu các anh chị em hãy quay trở lại những cái video hay quay trở lại những cái clip mà Dũng chia sẻ trước đó thì anh chị em có thể thấy rằng là tất cả những điều mà Dũng chia sẻ đến bây giờ nó đều là mang lại giá trị cho chúng ta một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị em đã tham gia chương trình chia sẻ của buổi tối ngày hôm nay à, chúc anh chị em có một cái buổi tối thật nhiều năng lượng thật nhiều niềm vui và thị trường thì nó luôn luôn có những cái biến động rất là mạnh thị trường luôn luôn có lúc lên có lúc xuống thị trường là lúc tăng lúc giảm cái việc mà chúng ta nhìn thị trường để chúng ta đau khổ hãy gì ạ hãy nem theo thị trường đúng không hãy thêm theo thị trường chứ đừng có chống lại nó hãy chống lại nó là chúng ta sẽ thất bại nhé thất bại khi mà chúng ta chống lại thị trường à, với những bạn học viên của Dũng thì Dũng nói là khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán thì chúng ta sẽ nó giống như là một cái mùa vũ địa ba lê chúng ta hãy theo nó theo nó nếu thái muốn phái thực quyền nếu chúng ta chỉ cần chống lại nó thôi thái cực quyền nó cũng buôn võ rất là tuyệt vời nếu chúng ta chỉ chống lại nó thôi là chúng ta sẽ thất bại hãy đi men theo nó nó như thế là chúng men theo nó và tất cả những điểm yếu nhất là những lúc mà chúng ta khỏe nhất đúng không lúc mà nó yếu nhất là lúc chúng khỏe nhất nên chính vậy đây chính là công thức của thành công một lần nữa thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tiếp theo chúc các bạn có một buổi tối thật nhiều vui nếu các bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh của Dũng nhé nhớ đăng ký kênh phải tiếp tục ngày mai phát những chương trình tiếp theo bạn sẽ là những người sớm nhất sớm nhất nhận được những cái giá trị tuyệt vời này xin cảm ơn rất nhiều ờ, anh